thử cho anh em xem này à. máy bò hai bò hai anh em bỏ đi hai lá một hai anh em chia ví dụ bây giờ là chơi là bốn người một hai ba bốn bài của nhà mình sẽ lớn nhất nhà mình 7 điểm đó máy báo hai mình bỏ đi hai lá bài mình lớn nhất 7 điểm nhà này 3 điểm này. À, đây là con máy đánh bài báo bài siêu nhanh luôn máy máy này máy này gọi là máy CAV 700 máy báo bài siêu nhanh đặt bài máy báo này máy báo ba báo ba anh em bỏ ba lá đi một một hai ba anh em bỏ ba lá đi anh em chia một hai ba bài của anh em chắc chắn sẽ lớn nhất đó bài của anh em 9 điểm này ok nha 9 điểm bài này 7 điểm này này này 6 điểm này này này 8 điểm thua này đó chính xác tuyệt đối luôn giới thiệu với anh em đây là con máy CAV 700 báo bài siêu nhanh luôn này. À, khi anh em ấn thăng 2580 thăng nó sẽ hiện là chữ CAV à, CAV 700 em nhìn kỹ chiếc CAV 700 đó à, CAV 700 đăng nhập chúng ta có thể chơi được ba trò chơi con máy đánh bài này là siêu rẻ siêu rẻ tốc độ báo bài siêu nhanh thử lại cho anh em xem nhé này máy báo ba báo ba anh em bỏ đi ba lá anh em chia bài hai ba bài của anh em chắc chắn điểm sẽ lớn một là anh em có thể là báo qua tai nghe phím hàng có à, liêng này 456 này nhà mình liêng nhà này 4 điểm à, nhà này tịt không có điểm nhà này 7 điểm đây là con máy đánh bài siêu nhanh nhá anh em nhìn này đặt bài kênh bài này kênh bài này Đấy. ví dụ máy báo một này anh em bỏ đi một lá này anh em chia này một bài của anh em điểm sẽ to đây là chế độ bỏ lá mình còn một chế độ là báo tụ lớn à, anh em xem này bây giờ tấn sẽ đi hướng dẫn chi tiết cho anh em về con máy này nhé à, đây là kỹ anh em có thể là để bài để ngang dọc bài ngang dọc để báo nhé này đây anh em để bài ngang dọc này 6 này phạm vi rất là rộng này ngang dọc đều báo khoảng cách hai găng tay đó mọi chi tiết thì anh em có thể là đăng ký kênh cái bạn Zalo để Tấn tư vấn bây giờ Tấn sẽ hướng dẫn cho anh em cách dùng con máy đánh bài này à, thứ nhất là à, anh em muốn chơi cái con máy đánh bài thì anh em có thể là gọi qua video Tấn sẽ hướng dẫn trực tiếp cho anh em à, để anh em hiểu rõ hơn con máy đánh bài thì ví dụ anh em muốn chơi thì anh em bấm một cuộc gọi này Đấy, bấm vào thăng 2580 thăng Đấy, là nó sẽ hiện ra cái trò chơi CAV đó anh em chỉ cần bấm chữ đăng nhập này ví dụ như à, bây giờ tấn sẽ hướng dẫn qua cho anh em về cái thông tin của con máy này con máy đánh bài này được gọi là máy đánh bài CAV à, con máy này là nó giới hạn mua hàng là ba trò chơi đây này tấn sẽ quay chi tiết cho anh em xem nhé anh em chờ một xíu thôi tấn sẽ quay chi tiết lại này. À. có mã nè à ta sẽ hướng dẫn tới anh em nhé à, anh em nhìn rõ chưa quay tối này thì anh em mới rõ được nhé quay sáng quá là nó sẽ nhòe thì hiện tại anh em nhìn rõ chưa cái này nó, nó có thể mua được ba trò chơi đó à đây hiện tại là nó mua được ba trò chơi anh em nhìn rõ chưa Đấy, mua được ba trò chơi à, cài được 8 tai nghe à, con máy này là sản xuất đời năm uh, ờ, 2018 Đấy. máy này là máy mới hoàn toàn con máy này chưa mua trò chơi nào trò chơi ờ, đã mua này anh em bấm vào trò chơi đã mua này. đấy máy này mua trò chơi là sẽ không xóa đi được đấy đó là cái bên tấn là chuyên cung cấp cho anh em là dòng máy đánh bài mới nhất này khung hộp có dấu tem mà à, ví dụ mà bây giờ à, tấn đang để chế độ thử thì tấn vào trò chơi sảnh này đấy. hiện tại thì trên này nó sẽ có trên cái con máy đánh bài này thì nó sẽ chơi được tất cả các trò chơi anh em sẽ lựa chọn là ba trò ví dụ như là sâm à, liêng ba cây hay là sập sáng đó thì à, con máy này nó sẽ chơi được tất cả các trò chỉ giới hạn là ví dụ mà anh em chơi cái trò uh, sập sám 13 lá là không chơi được còn bài cào này liêng này đây là bài cào này liêng này ba cây miền Bắc 10 ăn chín lịnh nhịn này uh, tiến lên này À, bài binh à, Ấn Độ binh sáu lá đều chơi được này bài xì rách xì tố đều chơi được này bài phỏm này bài à, phỏm này chắn này ba cây miền Nam miền Bắc đều có thể chơi được nhé chỉ có một trò duy nhất không chơi được đó được gọi là trò à, sập sám binh 13 lá anh em nhé chỉ có một trò không chơi được là binh 13 lá còn trò gì cũng chơi được trong cái máy đánh bài này đấy thì tấn muốn chia sẻ với anh em là con máy đánh bài này chơi rất là ok bây giờ tôi sẽ đi test lại cho anh em xem nhé à, anh em chỉ cần bấm vào trò chơi sành này anh em lựa lựa chọn cái trò chơi mà em chơi ví dụ chơi liêng đi chơi liêng thì vừa nãy là tấn để chế độ là báo bỏ lá là anh em nhìn này đây trên trên trên cái này, này. anh em nhìn kỹ này tấn sẽ quay để anh em nhìn kỹ này Đấy. anh em nhìn rõ này Đấy. Đấy. trên cái trên cái trên cái số này nó sẽ có cái chế độ 68 68 là bỏ lá Đấy. thì bây giờ mình sẽ để cái chế độ là số 6 thôi mình mụ vớt về số 6 đó là báo hai tụ lớn à, báo hai tụ lớn bây giờ tấn sẽ cho sáng lên để test cho anh em xem à. À. ví dụ con máy đánh bài anh em à, bật loa lên anh em để đây khi chơi thì mình sẽ để chế độ tắt màn hình anh em nhé hai bốn ví dụ chơi 4 người thì máy báo là 24 tức là tụ số 2 và tụ số 4 lớn 24 ví dụ mà chân gỗ của mình nó nằm ở tụ số 3 thì bây giờ mình phải làm sao mình cho kênh lại bài để nó báo về cái trụ số 3 42 32 đó ví dụ như ván này mình biết bài của chân gỗ của mình lớn này ví dụ bài của mình đây nhỏ này bài lớn này thì anh em sẽ đi tiền bài của mình nhỏ nhưng bài mình biết có gỗ lớn mình sẽ đi tiền lên nhồi tiền lên Đấy, tố lên để cho gỗ của mình hiểu và gỗ của mình sẽ đi tiền tại vì bài này lớn nhất này bài này 7 điểm lớn nhất này bài số 3 này bài này số 2 này ít điểm này bài này cũng ít điểm này đó anh em nhìn không máy báo cực kỳ hiệu quả luôn đây ví dụ hiện tại đây là đang máy mới chưa mua trò chơi khoảng cách là nó 41 kênh bài này 23 2341 cái quan trọng là mình muốn lấy bài lấy bài về cho mình hoặc cho gỗ anh em hiểu không này ngang dọc đều được nhé một hai một hai là bài của mình lớn nhất này một bài số 2 lớn nhì này còn bài số 3 số 4 là nhỏ nhất này Đó, 8 điểm này bài mình 8 điểm này. anh em nhìn đâu đó đây bài này nhỏ nhất à, nhỏ lớn nhì này một điểm này nhà này không có điểm này nhà này không có điểm này đó máy báo rất là chính xác luôn à, nếu mà anh em đi chơi mà anh em đưa được bài vào thì anh em có thể sử dụng con máy đánh bài này nó sẽ hỗ trợ cho anh em là chiến thắng trong trận chơi gỡ lại những gì mà anh em đã thua tha à, nếu mà anh em nào đang xem kênh của Tấn thì có thể đăng ký kênh kết bạn Zalo số hotline trên màn hình đây số 056417777 hoặc là có thể là lên trực tiếp cơ sở bến xe Mỹ Đình Hà Nội hoặc là bến xe miền Đông Sài Gòn à, hiện tại thì bên Tuấn có rất nhiều cái công cụ để anh em có thể kết nối ví dụ như con điện thoại Nokia soi này à, anh em chỉ cần là ờ, kết nối con này với con máy đánh bài này anh em cất con máy đánh bài ra anh em để con này ra là anh em đặt bài máy nó báo nó cũng báo như thế nó báo lên một cái tai nghe hiệu quả thì nó sẽ có cái tai nghe này này à. nó sẽ có một cái tai nghe siêu nhỏ khi anh em đi chơi anh em sẽ đeo một cái tai nghe siêu nhỏ này vào tai đây. đây là cái tai nghe siêu nhỏ này. anh em nhìn nào à, siêu nhỏ luôn đó cái tai nghe này anh em yên tâm một điều là khi anh em nhét vào trong lỗ tai nó rất là kín bởi vì ở ờ, bên Trung Quốc người ta đã thiết kế ra cái tai nghe này là để nghe theo cái máy đánh bài à, họ thiết kế ra họ chắc chắn là họ đã phải suy nghĩ đến vấn đề là không bị lộ để em ờ, chơi một cái an toàn thì uh, à, bên tấn còn có cái đồng hồ soi đồng hồ soi bài này tấn đã làm rất nhiều clip để hướng dẫn cho anh em nếu mà anh em nào chưa hiểu thì có thể gọi video đây khi anh em chơi anh em có thể lắp pin vào đây anh em lắp pin vào đây camera nó sẽ nằm ở góc của cái đồng hồ này Đấy, camera nó sẽ nằm ở trên này góc trên này cực kỳ hiệu quả luôn nhé Đấy. thì nếu mà anh em nào có nhu cầu thì có thể là liên hệ trực tiếp gặp tấn qua số hotline trên màn hình Ờ, cảm ơn ờ, và hẹn gặp lại tất cả anh em